siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Mang dép dép kỳ vậy? Dép Lào hả? Lên lên em có nghe nhầm không? Mang dép Lào đi hẹn hò hả? Thôi ngồi ngồi ngồi đi. Từ từ đến coi coi sao thấy lạ quá. Cái gì kỳ vậy? À, một tay cầm bông hồng, một tay cầm cục gạch. <laughs> Nghĩa là tặng bông hồng không lấy, là chơi luôn cục gạch luôn hả bắt tay bạn cái coi à ui sao vậy anh anh bị gì vậy anh linh trời ơi <laughs> à bạn học võ thành ra là hình như bạn bóp tay nó hơi nặng chút xíu trời ơi bóp tay mà em tưởng đâu anh ăn cục gạch rồi hiểu chưa anh cũng lo cục gạch lắm biết nó thuộc dài đây nếu mà nó không thuộc về người nhận bông hồng chứ nó thuộc về người mai mối nếu mà bạn ấy không được hẹn hò là chắc mình sẽ nhận cục gạch đó và bây giờ nhân vật chúng ta ngày hôm nay nhân vật nam xuất hiện xin mời à, khoan khoan khoan khoan khoan đứng đứng đứng đứng coi trời đất ơi lần đầu tiên đi <laughs> hẹn hò mang dép dép kỳ vậy dép lào hả lên lên lên em có nghe nhầm không mang dép lào đi hẹn hò hả thôi ngồi ngồi ngồi đi từ từ đến coi coi sao thấy lạ quá cái gì kỳ à, vậy ờ, một tay cầm bông hồng một tay cầm cục gạch nghĩa là tặng bông hồng không lấy là chơi luôn cục gạch luôn hả bạn tên là gì em tên thanh liêm thanh liêm mặc đồ võ chắc là học võ ra hả dạ nhiêu tuổi rồi bạn dạ hai hai. mươi mươi hai tuổi hôm nay bạn à, đi có ai cổ vũ cho bạn không dạ có ai đâu bạn có rung hồi hộp gì không dạ có bắt tay bạn cái coi à ui sao vậy anh anh bị gì vậy anh linh trời ơi à, <laughs> à bạn học võ thành ra là hình như bạn bóp tay nó hơi nặng chút xíu trời ơi bóp tay mà em tưởng đâu anh ăn cục gạch rồi hiểu chưa anh cũng lo cục gạch lắm không biết nó thuộc về ai đây nếu mà nó không thuộc về người nhận bông hồng chắc nó thuộc về người mai mối quá nếu mà bạn ấy không được hẹn hò là chắc mình sẽ nhận cục gạch đó <laughs> rồi và bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt về và nhìn xem bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào nhé xin mời bạn rất là có gu mặc dù rất là giản dị à, nhưng mà không có kém phần chói lóa à, <laughs> nhìn sơ phía trên tưởng là giản dị à, sơ mi cài cổ nhưng phía dưới là trói lòa em tên gì à, dạ em tên Nguyễn Đặng Thu Hằng em 22 tuổi Hằng 22 tuổi à, Hằng đang làm gì công việc hiện nay là làm gì dạ em đi học học đại học hả em dạ em đi học em học bên ngành nào khoa nào em học tài chính ngân hàng à học tài chính ngân hàng em ơi hồi nãy à, bạn nam bên kia đi là cũng có rất là nhiều bạn bè theo à, cổ vũ vậy hôm nay hằng đến đây có ai theo cổ vũ hằng không dạ có gia đình em gia đình là ai ờ có bà nội nè có mẹ với wow. có chị trời ơi hết luôn ba thế hệ luôn hả đâu đâu gia đình bạn đâu dạ rồi đây rồi xin được cảm ơn tay cố lên cố lên tôi nói thiệt nha trong cuộc đời tôi tôi chứng kiến nhiều cuộc hẹn hò chưa thấy cuộc hẹn hò nào có ông nội bà nội bên có cả gia đình đi theo hết trơn cái này cũng hơi khó hơi căng rồi nha à, xin hỏi à, bạn liêm à dạ. bạn nghe rõ bạn kia tên hằng là chứ gì dạ bạn kia ha, đang học à, đại học dạ. à, còn bạn đang học gì em cũng đang học đại học đại học luôn đại học sau đi học võ nữa là em học đại học thể dục thể thao thành phố hồ chí minh trung à. tâm huấn luyện thể thao quốc gia hai. à vậy bạn học à, năm thứ mấy rồi dạ năm thứ tư năm thứ tư rồi dạ tính cách của bạn là như thế nào mạnh mẽ ờ, có đôi chút lãng mạn mạnh mẽ lãng mạn cao nhiêu cao mét mấy dạ em cao mét bảy ba bảy ba nặng chắc cũng cỡ 70 ờ, kg hả dạ 71 71 kg nước da trắng tươi trắng lắm hả trắng nước lắm da hả? trắng tươi trời ơi tụi em thích da trắng lắm á tại vì em không có được trắng em rất là ngưỡng mộ những người đàn ông da trắng nè em, em có thích da trắng không dạ à, trắng không tử lắm trời à chứ em thích làm sao ngâm ngâm giống em à thích ngâm ngâm giống em bên kia mà trắng là bên kia lớp rồi đó nha bên đây người ta thích da ngâm ngâm thôi à, chiều cao bạn ờ, em thấy sao có cao quá không dạ hơi thấp chứ em muốn làm sao mét bảy mươi lăm trở lên bên đây muốn mét bảy lăm trở lên bên kia mua đôi giày cao gót mang đi em ơi cho chị muốn hỏi ờ, em dạ. một tí nha hồi nãy chị đùa với em thôi chứ còn à, hôm nay em tại sao lần đầu tiên đi hẹn hò thì chị nghĩ bạn nữ mình là rất là xí xọn nó muốn làm đẹp đúng không à, tại sao em lại chọn một đồ đơn giản như vậy dạ tại đây mới là cá tính của em à dạ vậy là cá tính của em thích đơn giản dạ đơn giản nhưng mà đẹp đơn giản nhưng mà đẹp đơn giản mà đẹp chị đồng ý em rất đơn giản và rất đẹp dạ. bên đây còn đơn giản hơn nữa mặc đồ đi tập để gặp luôn á tập gì vậy anh tập võ hả mặc đồ tập võ đi gặp luôn thì đơn giản lắm à bạn uh, sở thích của bạn là gì bạn thích gì võ thuật võ thuật giải trí bạn thích gì có thích hát hò gì không thích hát loại nhạc gì nhạc dạ trầm nhạc dạ trầm buồn không có thích sôi nổi hả rồi đó sở thích bên đây đó bên đó như thế nào à, em thích đi du lịch đi du à, lịch thích ăn uống với bạn bè à, đi uh, ca hát nhảy múa nói chung là em thích cái gì năng động á là em thích nhảy múa là sao em ấy thì à, mình vừa ca hát vừa nhảy vừa ca à? chị nhìn thấy em rồi chị thấy em năng động rồi nè anh linh ơi linh ơi bạn gái em có đồng điếu rất là đẹp nha nha bên đây à, cứng cáp nha dân võ thuật nha à, đi tới tha, tha, hẹn hò đầu tiên cầm cục gạch nha nhưng mà em thấy mâu thuẫn quá à cái gì mà vừa vừa cứng mà vừa mềm là giờ Vậy sao? tôi hỏi bạn nè lý do tại sao bạn một tay cầm bông hồng tại sao tay cầm cục gạch là sao một bên tay em cầm bông hồng đó là thể hiện sự lãng mạn em muốn dành cho cô ấy à. còn một bên à, cầm cục gạch em muốn chứng tỏ là sức mạnh em có thể bảo vệ được cô ấy à. À. Cái hay nha cái vụ này hay là bảo vệ được cô ấy trong đầu bạn ờ, bạn tưởng tượng cái cô gái ngồi bên kia như thế nào cao trắng chắc trắng à, ờ, chắc mái tóc của ấy dài tóc dài <laughs> trắng mà có trắng trong tương lai nếu tóc trắng <laughs> dài có dài nếu 6 tháng tới không cắt tóc <laughs> em ơi ở bên kia là người ta chơi thể thao ở ờ, người ta tập võ em có chơi thể thao gì không dạ em có bơi với chơi cầu lông ok vậy là được rồi là mình cũng có thể thao người mình mạnh khỏe đánh chắc em nghĩ là em có ưu điểm gì ưu điểm của em là hay ăn mà ưu điểm là hay ăn câu hỏi nữa chị muốn hỏi em là cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào em hả à, cao to mạnh mẽ à, đừng có lãng mạn quá đừng có ghen quá à, đừng có đặc biệt là phải hay cười hay cười giống em cười bên đây cười hoài <laughs> bên đây cười hoài à nè đừng bạn... có đừng có ghen quá nha <clears throat> bên đây à, hồi nãy bên kia đó đừng có ghen quá bạn có có ghen có tính hay ghen không thấy cầm cục gạch là nghi lắm à có <laughs> đâu cầm cục gạch để bảo vệ bạn gái thôi mà bạn hay ghen rồi bạn nói đi tính bạn có hay có có ghen không dạ không không có ghen đúng rồi đâu có ghen đâu không ghen được đó bạn có thích bạn gái bạn biết đánh võ không dạ thích để về hai người đánh lộn hả có chứ chi chào dồi gió, chào dồi gió thật, trao dồi võ thuật bên đây muốn học võ đó bên kia có muốn học võ không em nghe bên đó biết quýnh võ rồi, rồi bảo vệ em là em vui hay là em sợ em sợ em sợ em sợ à, lý do đến tại sao đến bây giờ mà bạn vẫn chưa có người yêu hả bạn trai tại vì em lo cho việc học bây giờ việc học của em đã đâu vào đó rồi nên giờ em có rảnh thời gian nên em muốn tìm một nửa giờ rảnh thời gian rồi đánh thời gian đi tìm người yêu rồi dạ. ha mẫu người yêu của bạn là như thế nào mẫu người yêu của em cũng đơn giản giản dị và biết làm đẹp cho mình rồi vậy là hợp rồi bên đây rất là đơn giản rất là giản dị từ nãy giờ người ta giới thiệu rồi mà em em mẫu người lý tưởng của em em có thần tượng ai không Dạ. dạ. dạ em thần tượng ca sĩ dạ. Lam Triều bên đây cũng giống Lam, Lam Trường lắm mà nha <laughs> giống Lam Trường không giống giống mà nha trời ơi cho coi nha cho coi cái nha anh à, Lam Trường ơi có em Cát Tường viếng thăm <laughs> ấn tượng chưa đôi dép lầu một đỏ <laughs> nghĩ sao mà mang đôi dép lầu hả đó là cá tính và phong cách của em phong cách phong cách thì lạ lùng vậy ôi nút da này ấn tượng quá rám nắng quá ôi nhìn mà thích làm sao em ơi nói chung á là mình bỏ ra cái tình huống đôi dép lào cái tình tiết đôi dép lào đó là cái cá tính thể hiện bên ngoài nhưng mà chị thấy ẩn sâu bên trong người đàn ông này là một cái gì đó rất là bí hiểm bên kia thần tượng lam trường em có thần tượng ai không em thần tượng người mẫu thanh trúc thanh trúc hả tôi biết thanh trúc à nhìn coi giống thanh trúc không nha người mẫu thanh trúc <laughs> cười kỳ á <laughs> em giới thiệu đâu có hoa đúng không quá trời xinh xắn và duyên dáng <laughs> nhìn bên kia giống bùi trúc lắm nói chung là dễ thương lắm dạ mặt vùng đỏ hợp với dép lào á dép lào đỏ dép lào đỏ bây giờ bạn đang linh có nôn nao muốn gặp linh không? ơi linh ơi giờ khắc giao thời đã đến rồi linh dạ, ơi vâng. nôn nao quá muốn rồi. không muốn muốn gấp không gấp không giờ bạn cầm cục gạch hay là bông hồng bông hồng bông hồng rồi cầm lại đi chuẩn bị giờ khắc quan trọng đã đến với hai bạn bạn liêm và bạn hằng và bạn quay mặt về phía cái, cái màn mang tình yêu chuẩn bị kéo lên bắt đầu mở mắt ra cục gạch giấu đâu rồi anh kìa ờ em yên tâm rồi ờ, hai bạn có quyền trò chuyện trong vòng 2 phút bắt đầu trước khi nói chuyện để mình tặng bạn không trời ơi ngưỡng mộ quá quá dữ thích quá mình Nhanh nghe lên. nói là bạn đang tìm một người có đủ sức khỏe để bảo vệ cho bạn bạn nghĩ sao gì về mình à, ờ, liêm liêm uh, ờ, mạnh mẽ hết sức có thể luôn à... tiếp tiếp đi bạn có hai phút thôi mà nhanh lên à, bạn bạn nghĩ sao về mình bạn rất là gần giống như gần gần phải nói là tí nữa là như thanh người mẫu thanh chút rồi là ta còn 30 giây, 30 giây nhanh lên Nói gì đi Mình hẹn hò nha Hết thời gian, hết, hết giờ, thời gian hết giờ rồi Quay lại Bây giờ thời khắc, thời khắc quan trọng Chuẩn bị để tay Các bạn sau. sẽ có 3 tiếng tiếng đếm ngược Tay phải, đây Và để tay vào nút bấm Để xem Trái tim màu hồng có hiện lên hay không một hai không biết bạn nữ có muốn hẹn hò hay không còn bạn nam thì muốn rồi đó ba ba bắt đầu chúc mừng mọi người đứng dậy wow. à, cảm giác của bạn trai thế nào khi bạn gái à, đồng ý hẹn hò với bạn em rất là vui à, nếu như bạn nữ mà từ chối không muốn hẹn hò thì bạn nghĩ sao thì đó là do duyên số của em chưa đến giờ bạn thấy đến chưa dạ đến rồi <laughs> à, còn em em em tại sao em em, em quyết định nhanh lẹ vậy em nói chị nghe coi à, em cũng biết hết rồi em cũng biết nữa nhưng mà chị thấy em cầm cái hoa là chị biết em rất là thích thay mặt chương trình à, bạn muốn hẹn hò gửi tặng bạn một cặp vé xem phim đây là cơ hội đầu tiên và tôi nghĩ rằng bạn hãy nắm chắc cơ hội đó để tiến xa hơn xa hơn nữa thì bạn hai bạn mời hai bạn nắm tay nhau và dắt nhau đi xem phim trời ơi <laughs> đứa này em cảm ơn hai mời hai bạn cảm ơn nhiều nha tặng em <laughs> anh kỳ quá à người ta tặng bông hồng anh tặng cục cái này cũng ấn tượng lắm đó nha mình nhìn bề ngoài mình không thể nào đánh giá được con người thấy gồ ghề quá à. em nghĩ là người rất là khô khan nhưng mà khi tỏ tình trời ơi đi thẳng một cái đét anh muốn hẹn hò trời em có đồng ý anh hẹn hò không thấy cặp này rất là dễ thương nha em cũng muốn hẹn hò hẹn hò đúng không rồi trước khi mà giới thiệu cho em á thì anh sẽ tiếp tục giới thiệu một cặp nữa xong cái đã rồi mới thích em ơi làm gì trời mai làm như long thành sống chuồng hay gì mở rào bắt đầu âm nhạc đó Trời đất ơi Mời bạn nữ bước ra sân khấu Rồi, mời em ngồi Mời bạn Nam gì mà reo hò dữ vậy? Trời đất ơi Làm gì trời Rồi Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi Mời bạn gái giới thiệu trước nè Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và các bạn ở uh, trường quay ạ. À. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Châu, năm nay em 28 tuổi, hiện em đang là nhân viên văn phòng tại bệnh viện. À, quê Châu ở đâu? Quê em ở Cần Thơ nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. À rồi, mình đang làm việc ở quận mấy em? Dạ, bệnh viện quận 3 chị. Quận 3. Rồi, mời bạn trai. Làm bạn trai nào đâu đây mời. Mai làm như Long Thành sống chuồng hay gì? gì vậy có giới thiệu không chưa từ từ đi trục trặc hả bạn trai trục, trặc, kỹ thuật trục hả? trặc cái gì đi trời ơi À, xin chào à, anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, Rồi, à, chào, chào các quý vị khán giả và các bạn à, hỗ trợ chương trình. À. <laughs> mình tên là Nguyễn Huy Hảo, năm nay mình 29 tuổi, quê quán ở Hà Nội nhưng mà mình sống ở Hồ Chí Minh rất là lâu rồi. Hiện tại thì mình đang ở uh, quận 8 công làm việc công chính. việc gì dạ công việc chính của em là à. về marketing hiện tại em đang phát triển ờ, dự án về giáo dục ở trường đại học ờ, tài chính marketing quận 7 vậy mà nãy tưởng nó nuôi bò <laughs> thôi được rồi về rồi bây giờ mình giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình đi hai bạn mời bạn gái ưu điểm của em là rất là chân thành ừ. em hiền và biết quan tâm chia sẻ lắng nghe mọi người rồi dạ khuyết điểm của em thì hơi sợ đứng trước đám đông em ít nói hơi nhút nhát ha dạ rồi à, với lại em nấu ăn không có ngon cho lắm ừ. hiện tại mình đang sống với ai dạ em sống với gia đình ba mẹ với anh chị mời bạn trai giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình dạ em uh, xin ờ, giới thiệu sơ bộ về cái ưu điểm của em cái điểm mạnh nhất của em nấu ăn nhưng mà em thích nấu thôi không thích dọn nên nếu mà bạn nữ dọn là em sẵn sàng nấu trời ở bên đây thì không biết nấu em dọn được không em dạ được chị dạ bên đó ảnh nấu cho em ăn rồi em dọn dạ còn gì nữa không em trai dạ, cái thứ hai là khả năng của em trông trẻ rất là tốt em rất là thích chơi với trẻ con ờ, ưu điểm nữa là em là người dễ thay đổi dễ lắng nghe và không bao giờ cố chấp gì lạ dễ thay đổi là sao tức là mình uh, thích nghi được với lại môi trường sống á chị à. mình dễ uh, bị tha thứ hơn chứ không có à. cố chấp là phải đi theo một cái chứ trong tình yêu mà dễ thay đổi là mệt lắm nha dạ tiếp khuyết tiếp điểm dạ khuyết điểm thì hơi nhiều nhưng mà em chỉ uh, nôm na khoảng ba cái thôi thí dụ dạ cái đầu tiên là em nói nhiều lắm nếu mà ngoài công việc ra mà em rảnh á là em nói dữ dằn lắm nói mà em đo luôn á là khoảng hơn 10.000 ngàn từ ngày trời ơi khuyết điểm gì nữa Thứ hai là nóng tính ở đây á, là khi em làm việc á, thì em muốn có một không gian yên tĩnh nên là cứ để em làm thôi đừng có đụng vô em thời điểm đó em có thể rất là dễ bị cáu chứ ngoài công việc ra thì bình thường rồi thứ ba dạ cái thứ ba nữa là về cái độ lãng mạn hiện tại em 29 rồi nếu mà bạn gái đòi một sự lãng mạn ở hiện tại thì rất là khó tại vì hướng ở bây giờ chỉ là xây dựng gia đình thôi và phát triển sự nghiệp về con gái sau này thôi phải làm sao cho người ta phụ nữ biết là mình ờ. thương yêu mình chăm sóc người ta chứ lãng dạ, mạn em em em có lúc là anh thấy hôm nay mặc đồ là anh biết em chua tính cái nào rồi. À, rồi em đảm bảo là bạn đã quen em là một ngày, một ngày chỉ cười cười cười vậy được rồi rồi thôi vậy cũng được bạn gái em trải qua mấy mối tình rồi dạ em trải qua một mối tình rồi chị bao lâu rồi em um, khoảng 7 năm em chia tay 3 năm rồi chị à dạ, 7 năm rồi. sao lại phải chia tay vậy em dạ chắc là tụi em không có duyên tại vì tụi em quen là từ lúc còn đi học á à. cho nên tới lúc ra kiếm việc làm được rồi thì mấy bạn đó cũng tìm người khác luôn à nói chung là tình yêu 7 à, năm nhưng mà của thời tuổi trẻ thời còn đi học đúng không nó cũng chưa đủ sự chín chắn rồi bạn trai mình có mấy mối tình dạ em thì thuộc loại thanh niên dễ dãi dễ bị dụ đó. em quen đến giờ là 16 nhưng mà chính thức quen là 6 yêu thì một chia tay cách đây khoảng 3 năm rồi chị quen được 4 năm rưỡi 4 năm rưỡi là cũng dài lắm à dạ đây là mối tình mà nếu mà nhắc lại em cũng thật sự em em chúc phúc cho cô bé đó rất là nhiều cô đó có gia đình chưa dạ cuối năm nay cưới à, rồi dạ, bây rồi. giờ mình tính tới chuyện mới đi đừng tính chuyện cũ nữa bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào à, dạ em muốn tìm một bạn trai chân thành tại em ít nói đó, nếu bạn ấy vui tính một chút thì tốt nói nhiều như anh nói được không anh nói là 10 ngàn từ một ngày đó được không em dạ chắc là được còn gì nữa không em dạ em không thích bạn trai ờ, hút thuốc á chị em có hút thuốc không dạ hồi 5 tuổi có hút mà giờ bỏ rồi 5 <laughs> tuổi có hút này biết hài hước ghê ha coi không có hút đó em rồi sao còn gì, nữa. còn gì nữa về ngoại hình em thích bạn trai cao hơn em khoảng mét sáu mét sáu gì đó là được rồi ngoại hình trung bình thôi rồi bên này bạn gái mẫu người cũng rất là đơn giản chỉ cần bình thường là được bạn trai sao mẫu người lý tưởng của em là như thế nào dạ mẫu người lý tưởng của em hiện tại là đơn giản cực kỳ luôn em kiếm mẹ cho con em và đặc biệt là kiếm con gái cho bố mẹ em vậy thì là người yêu lý tưởng của em như thế nào dạ mẫu người yêu lý tưởng của em thì ờ, hiền biết uh, chăm sóc gia đình hy sinh uh, bản thân của mình cho gia đình là ví dụ như chồng đi làm thì uh, vợ có thể ở nhà chăm con tại vì chăm sóc con cái là cái nền tảng rất là ủa là uh, sao là cuối cùng là không cho người ta đi làm hả dạ tại vì bây giờ mà có lấy về thì cũng làm chung với công việc với em thôi em cũng hoạch định sẵn công việc rồi làm chung với em hoặc làm công ty bình thường nhưng mà sinh con là nên tập trung chăm con trước cho nó cứng một hai tuổi rồi đi làm muốn sao cũng được thoải mái bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân nhanh nhất thì năm sau tại vì em bây giờ 29 rồi điểm đẹp của em là 30 thì cứ năm sau là được mà ý tưởng gì bữa nay vậy vậy dạ ờ, em cũng muốn nhắn nhủ đến bạn gái á khi mà cố gắng luôn luôn có sữa cho con bú <laughs> tại vì em nói là nếu mà vợ ít sữa thì chồng có sữa à ok cũng bình thường đó dạ cảm ơn chị rồi để anh xem coi à, đàn gái coi có hợp với anh đây không nha đàn gái người ta ngon lành điềm đạm thùy mỹ nết nha chào gái dạ em chào anh à, xinh ha xinh xắn ha em ơi bây giờ em nghe bạn trai nói thì em cảm nhận như thế nào dạ em thấy anh ấy cũng vui tính vui tính đó dạ. tính toán cũng kỹ lắm giận giỡn chơi vậy thôi chứ một con người lập trường cũng khá vững đấy em dạ muốn lấy chồng sớm không dạ muốn anh em muốn hả mà. một năm nữa không được không dạ được càng sớm càng tốt càng sớm càng tốt ha em uh, ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông em ghét con trai ba hoa nói mà không có làm được 10.000 từ có ba hoa không dạ kể chuyện hai không à à <laughs> được kể chuyện hai nói chuyện vui thôi anh thấy cũng ổn đó cũng vui đó nha dạ rồi mình khảo sát ý kiến người thân nữa làm cho hai bên gặp mặt luôn hôm nay em gái đi với ai dạ em đi với mẹ với chị gái rồi cho chị gặp mẹ em tôi xin chào uh, à, mc huyền linh và mc cát tường dạ tôi rất là vui khi được gặp à, bạn này là thấy là ưng ý dạ ưng ý hả cô dạ dạ <laughs> như ờ, để cho chị ờ, góp ý thêm dạ chị ruột á hả thấy em ờ, rể tương lai sao chị gái theo em thấy là em rể tương lai là được có thể là bù đắp lại với lợi trong những lúc mà bé châu ít nói á, có người cũng nói lại cho vui cũng đỡ <laughs> châu nhìn khuôn á <laughs> ừ, à, thích là rồi đó. nhà thích khuôn á. cảm ơn gia đình minh đàn gái dạ, cảm ơn cô với lại chị rất nhiều rồi đàn trai đi với ai đây dạ hôm nay em đi với lại à, bạn và cháu của em dạ đáng lẽ hôm nay là ba mẹ em đi á nhưng mà sáng nay có, có bệnh nhân đột xuất á nên mẹ em phải ở nhà khám bệnh á nên là mà nãy giờ là mẹ gọi miết à hỏi tình hình sao rồi cũng dữ dằn lắm mẹ thì... em là bác sĩ hả dạ đang làm phòng khám nên là không có bỏ bệnh nhân đi được thôi bây giờ cho gặp bạn với gặp cháu đâu cháu đâu dạ con tên là ngô minh đức à, con chào chú quyền linh chào cô cát tường và à. chào tất cả khán giả ở Trời, giỏi ta rồi cô chào con rồi nãy giờ con coi là con có nhận xét gì về à, hai uh, cô chú ngồi trên này dạ cậu con thì cũng à, cậu. Uh, ít nóng tính con cũng hiếm khi thấy cậu con nóng tính lắm à. thì cậu cũng hòa đồng và mỗi lần mà có tiệc gì đó là cậu đều là trung tâm của bọn trẻ con ghê yeah, vậy à trung tâm bọn trẻ con hả dạ. còn con thấy mợ rồi sao cũng tốt bụng hiền chắc là cũng hợp với cậu con ghê ghê <laughs> rồi cho gặp bạn đi em xin chào anh quyền linh xin chào chị cát tường và quý vị khán giả ở trường quay em tên là vũ là bạn của hảo cũng rất lâu từ cấp 2 rồi thì ờ, tính tình của hảo thì ờ, như mọi người thấy ờ, rất là vui vẻ lại biết nấu ăn nữa mà châu bên đây thì không không biết nấu ăn thì không sao đâu còn cái phần mà sau khi nấu ăn mà ai mà dọn dẹp á thì không sao đâu châu em dụ nó một hồi là nó cũng dọn hết à cho nên em thấy hai người có thể tiến tới được nhau em xin rồi, cảm ơn cảm ơn bạn rất nhiều rồi. bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha cái trả lại trạng thái ban đầu chuẩn bị mở rào bắt đầu âm nhạc đó trời đất ơi rồi dạ, ngồi xuống đây đi em rồi ờ, thấy đường ngồi không thôi đó thường thường là nhà trai cô chú rể mở, gái tự mở, mở tự màn, kiểm tra coi mở mặt cô dâu anh ấy là ai bên hai cô dâu mở mặt chú rể xỉu luôn Phú Hà Đó, Phú Hà Xin chào em Dạ, em chào anh Nè, cảm ơn ta đi Anh có một món quà Cuốn này nó như cuộc đời của anh vậy Anh mới viết được trang đầu tiên khi anh gặp em thôi Anh đợi em khoảng 3-4 tháng nay rồi Anh hy vọng nếu em can đảm thì em cùng anh viết tiếp cuộc đời còn lại của anh trong cái cuốn sổ này Dạ, em cảm ơn Rồi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện Bạn rồi. gái cảm giác thế nào khi lần đầu tiên gặp bạn trai mà trong một hình hài rất là dễ thương như vậy? Hơi bị bất ngờ lần đầu tiên em gặp người vui tính với anh anh cảm ơn lời khen của em thật ra lúc mà nhìn em á anh cũng hơi hết hồn anh dặn chương trình rồi kiếm xấu xấu thôi cho dễ bấm nút kiếm vậy khó quá không biết được cơ hội không <laughs> chưa gì mất tự tin rồi à, anh muốn hỏi em một câu á dạ à, nếu mà mình mà có thể có, có cơ hội mà tiến tới hôn nhân á thì em muốn để con trai hay con gái nếu câu trả lời là gái anh sẽ đến ôm em ngay luôn em em thích cả trai lẫn gái nhưng mà con gái đầu lòng thì tốt hơn anh à, em giống y chang anh nhà anh cuồng gái lắm đâu ôm đây luôn đâu <laughs> thôi để em ôm đại đi Thích trời ơi cỡ bộ đồ đó ra ông bận bộ đồ đó ông giấu cái body của ông ở chổng à, em sao có muốn nhìn cái body của ai anh ai mà biết được là vô sao mình à, nhìn à, sao cũng hả? được anh này gì đây anh gì đây Em cũng có món quà muốn tặng cho anh Wow, anh thấy chữ chồng tương lai Nhớ bấm nha Đứng kế bên đọc cho bạn gái Không, em em em, em không bị, à, không gỡ được dạ. Bò nó cũng biết mở thư nữa ha <laughs> Mở cho Đứng sát bên bạn gái đọc, bạn gái viết cái gì cho bạn đó Dạ Gửi người sẽ nắm lấy tay em bước tiếp đoạn đường sắp tới Chồng ơi, anh có biết em đã đợi bao lâu để được gọi lên hai tiếng này không? Em là một cô gái nhút nhát, em rất sợ người lạ, sợ có ai đó sẽ bước vào làm đảo lộn cuộc sống của em. Nhưng em cũng luôn mong chờ một người sẽ bước đến nắm tay em, dẫn ép em vào một cuộc sống mới thật nhiều hy vọng và hạnh phúc. Và cuối cùng anh cũng đã đến, chào anh trong tương lai của em. Wow. cái cặp này hình như là đâu từ kiếp trước rồi á rồi cảm nhận về à. nhau thế nào bạn gái thấy chàng trai thế nào nói luôn đi nào em hơi xúc động cứ nói đi em hãy nói cảm nhận của mình không sao cả anh nắm tay em cho đỡ luôn Dạ em chờ được nói lên những tình huống này cũng lâu lắm rồi Nãy nghe những cái um, yêu cầu của anh về bạn gái hay là về vợ tương lai á Em thấy em sẽ cố gắng để... À, anh hiểu rồi Anh cũng hy vọng là hai đứa có thể cố gắng ờ, làm sao để gia đình hai bên vui Rồi mình ờ, có thể hy sinh cho nhau cuộc sống, cái cãi nhau này nọ Nhưng mà khi anh nóng thì em nguội Khi em đánh đá thì anh sẽ thùy mị hơn anh hy vọng là mình sẽ trang hòa được cái đó dạ em muốn anh luôn luôn nắm tay em như vậy không bao giờ buông ra hết được anh tin tưởng về <laughs> về ghế luôn không cần nói gì nữa cả chúng ta tiến hành bấm nút luôn ngày hôm nay thực sự là họ đã có duyên với nhau còn phận thì họ sẽ quyết định trong vòng 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian chưa đếm thì bạn nam đã bấm nút rồi mà sao em gấp vậy từ từ em phải đợi chị đếm chứ dạ. chị chưa đếm Bà mà phải cướp nhanh chứ gì à phải cướp Nát nhanh người ta đợi đuổi này nắm tay nhau đi nào hôn nhau đi thôi em à, anh xin hôn vô má của em nha nắm tay bò nãy giờ có cảm xúc gì không em nó không có nhiệt độ gì hết không có nhiệt độ dạ, gì hết dạ, trơn à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 một máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC, UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi cố gắng lên nha cặp này là chúng tôi hy vọng lắm đó rồi rồi nắm tay nhau và đi đưa bạn ờ, gái đi xem phim đi đi xem phim đi tìm hiểu nhau tôi chưa có kiểm tra được cái body của cái ông này Gì vậy Linh? Gì Linh? Gì vậy Linh? Sài Gòn kiếm ghệ anh ơi. Trà Vinh nè là Tây Ninh? bạn ở ờ, trà vinh quê trà vinh nhưng đang làm việc ở tây ninh à. và hôm nay đang có mặt tại thành phố hồ chí minh à. mời cô bạn gái rất là xinh của chúng ta ngày hôm nay bước ra sân khấu cái gì đây quà của em cho bạn nữ tặng cho bạn nữ hả dạ. trời sao bánh tráng cái gì cái gì cái gì đây đặc sản của em đó trời ơi tặng một giỏ vậy đó vậy cho bạn nó ăn súng răng luôn dạ em ở ờ, ở sài gòn dạ không có ờ, món quà đợi nhắc tuồng nữa đó cái vỏ mà cũng đỡ nhắc tuồng có cái vỏ mà cũng quên nữa cái gì vậy gì vậy anh lên? chị lên giờ chào chị gác tuồng nha các bạn khán giả cái gì vậy gì vậy anh lên? sài gòn kiếm ghệ anh ơi hai lúa sài gòn kiếm ghệ hả dạ mà tính tạo ấn tượng ha đi làm ruộng về dạ không phải tại em uh, có biệt danh là hàng bờm với hai lúa nên ờ, với em cũng thích quê miền tây nên thích thể hiện phong cách nha à thể hiện phong cách gì đúng không thích hai lúa đúng không dạ bạn là quê ở đâu dạ em quê ở trà vinh anh trà vinh bạn lên thành phố làm gì dạ em thì sống hiện tại sống ở tây ninh anh em ờ, làm quản lý khai thác ở công ty khai thác khoáng sản tây ninh trà vinh tây ninh bạn ở trà vinh quê trà vinh nhưng đang làm việc ở tây ninh à. và dạ, hôm nay đang có mặt tại thành phố hồ chí minh à, mời cô bạn gái rất là xinh của chúng ta ngày hôm nay bước ra sân khấu À, chào em, em tên là gì? Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuyết Nga Năm nay em đã trải qua 26 mùa lá đổ Nhưng chưa từng nắm cổ tay ai oh. Bên kia là Nga 26 mùa lá đổ rồi Bắt đầu bạn giới thiệu cho bên kia nghe cho nó giữ nè anh à, là em tên là đỗ minh lộc hiện nay em 29 ờ, à. tuổi dạ. bạn ờ, hai mươi mấy tuổi rồi mấy mối tình dạ em có một mối tình duy nhất anh bao nhiêu năm à, em quen được 2 năm mà kết thúc nay cũng lâu rồi khoảng 7 tám năm rồi chưa có mối tình nào khác hết à, nói không có thì cũng cũng có tìm hiểu như mình đi uống nước thôi cảm thấy như là không có rung động gì thì cũng bạn làm bạn thôi chứ không có không có quen hay giỏ gì đây giỏ có gì trong đây đây dạ quà sách giỏ đen chi vậy giỏ đệm chi hả cái gì dạ, đây quà của em cho bạn nữ tặng cho bạn nữ hả dạ trời sao bánh tráng cái gì cái gì cái gì đây đặc sản của em đó trời ơi con tặng một giỏ vậy đó về cho bạn nó ăn súng răng luôn ác không ăn tặng ăn súng răng luôn hả dạ bây giờ anh, nãy giờ anh, mình buồn quá mình nói chuyện ờ, tình yêu không à giờ tôi muốn ờ, bạn tạo một cái ấn tượng gì đó ờ, trước khi gặp bạn bạn gái đi ha mình hát bài gì tặng cho bạn gái được không dạ thường thì em khi mà em hát là phải có chén muối kế bên anh ơi ủa chi vậy dạ vừa ăn muối vừa hát mới mặn mà được cái đó coi gì bạn tưởng tượng có chén muối này nè tôi cầm chén muối nè bạn coi gì chấm đi nè thôi à. đừng có ép trời ơi Quá. gì là lạc dữ lắm ép làm cái gì rồi thử ơi thử ơi hát bài ờ, vui vui lên cái coi à, em thì hát cũng không được hay rồi mà xin ờ, hát một khúc ra đoạn mà anh ở đầu sông em cuối sông đi rồi đứng lên biểu diễn luôn thôi ngồi để anh sao cho khán giả người ta vỗ tay bên kia người ta thấy hứng thú chứ đứng lên coi như hai lúa nào mạnh dạng chứ coi anh ở đầu sông em cuối sông uống chung dòng nước dàm cỏ đông xa nhau đã chín ba mùa lúa được rồi hát đúng như chàng lúa luôn thôi bây giờ là hồi nãy giờ thì tôi, chị cũng không thấy giống như giống như bạn thôi chị cũng không biết là cái bạn trai bên kia như thế nào mà thấy khán giả ở dưới thì rất là là là là vui cười vỗ tay hí hửng lắm thì bây giờ trước khi chị qua chị xem mặt cho em thì chị muốn hỏi em là bây giờ em mong muốn cái người à, cái người bạn trai của mình là cái mẫu người như thế nào về vóc dáng về tính tình để chị qua chị xem rồi ngắn gọn dạ ờ, mẫu bạn trai lý tưởng của em á ừ. thì em thích là à, thứ nhất á là à, chiều cao cao, cao cao khoảng 100 cao khoảng 1m65 trở lên. 65. Dạ thứ hai là uh, ngoại hình á, thì năng động. <coughs> Chị thấy có vẻ là năng động dạ, rồi đó, dạ. năng động quá rồi, luôn ờ, rồi đó. Chơi thể thao. Rồi thể ờ, thao dữ lắm à? Dạ. Dạ. Thứ ba là em thích uh, đầu đinh. Đầu đinh. Dạ, mắt bồ câu nhưng mà con không phải con đậu con bay nha chị có nghĩa là mắt to ha mắt to mắt dạ to. mắt to bên đây tập tạ vui vẻ hòa đồng của chị tính tình hòa đồng dạ. vui vẻ dạ. ha một m sáu mươi lăm đổ dạ. lên thể thao mắt bồ câu mắt này mắt bồ lạch bồ lạch à, chào chị trời ơi cái vụ gì đây trời đứng lên coi đứng lên coi được mét sáu không dư chị ơi em tới mét bảy lần. em cái chơi môn thể thao gì mà nhỏ xíu vậy dạ. môn nào em cũng chơi được chị mà không môn nào em chơi giỏi <laughs> tập tạ rồi đi chứ chạy bộ với tây ninh rồi lên đi cho cơ bắp rồi nó cuồn cuộn chút chứ dạ trời ơi cái gì vậy trời không cái này chị không biết cái này chị khó nói lắm khó quá hả chị mỗi người yêu lý tưởng của em như thế nào tùy cái gu em biết đâu à. gu em gu lạ chứ gu chị là thua rồi đó để coi gu ờ, người yêu ờ, bạn trai như thế nào nha à, anh này cao trên mét 55 ờ, thôi ừ. mặt uh, trái son em thích mặt trái son mặt trái son hay mặt trái xoan trái son hai cái khác nhau nha mặt cây son son <laughs> dài sọc rồi nè tròn dài sọc rồi mặt trái xoan à, em thích mặt trái son anh hơi bầu bầu bầu, tí bầu bầu tí dạ thích gì nữa dạ. nếu mà ờ, mắt to tí thì đẹp hơn ừ. dạ. bạn ờ, không thích gì ở người phụ nữ em thích không thích những bạn nữ như là thứ nhất là hay càm ràm không biết thương người nói chung là thích tính thương người ờ, ở người phụ nữ hơn hiền thì tốt chờ chút xíu nha có càm ràm không em chào anh chào bạn dạ. bạn có hay càm ràm không dạ không em cũng không càm ràm hết á nói tiếng được tiếng được là quất luôn dạ. càm ràm gì chứ thương người dạ có người nào thương mình thương lại không thứ nhất là em ưu tiên ờ, người già và trẻ em người già trẻ em dạ bên đây trẻ em đó dạ <laughs> ưu tiên người già trẻ em yên tâm đi bây giờ chúng ta sẽ cho hai người gặp mặt nha cặp này tôi thấy khó đỡ lắm mà nha rồi rồi chứ dữ lắm mà màn đâu kéo lên hai người này đi ngoài phố hay lắm nè à. <laughs> chào anh chị em hỏi là anh có thích ăn cay không à, mình ăn ăn thì ăn được thôi chứ không thích cay mình thích ngọt thôi à. lý do tại, vì... tại sao bạn lại hỏi thích ăn cay dạ không? tại vì à, em à, là gốc em người miền trung á thừa thiên huế đó anh ừ. nên là em ăn cái món gì cũng phải có ớt đó em Hiểu ăn cay lắm nhưng mà ăn cay mẹ không có ghen dạ, dạ. à. ủa bạn nga ở đâu bạn nga dạ, dạ em ở ở Sài Gòn không có ờ, món quà đợi nhắc tuồng nữa đó cái vỏ mà cũng đỡ nhắc tuồng có cái vỏ mà cũng quên nữa chúng ta chỉ có một đùi ngay đây nè dạ em cũng có mà anh hai à, giống như nhau một đùi viên á. đây cũng cái một đùi nè một đùi viên một ăn hàng dữ lắm luôn á có lời rồi ờ. có kết đôi hay không không biết mà hồi nữa ra bán cái đống bánh tráng này cũng kiếm được mới vốn rồi đó Bây giờ chúng ta sẽ có um, 3 tiếng đếm để ờ, quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không Mời hai bạn đặt tay ra phía sau ờ, thành ghế để nhấn nút Nếu đồng ý thì chúng ta nhấn nút nha Còn không đồng ý thì cơ hội sẽ qua Lấy về là ăn bánh tráng với muối muối Tây Ninh không á Ăn bánh tráng với muối không mà được nhiêu đó là cái tướng được vậy đó Một Hai Dạ Dạ. hai đáng, đứng sát sát vô coi lẽ là không có chọn đâu đó ừ. tại vì có cái vỏ à, này mới chọn đó hai người thọt tay vô đây nè đây nè vô đây à. Dạ. mình vô đây đó nắm tay vô nắm vô trời ơi cái tay lạnh ngắt đó gì đó về đi bắn muối tây ninh tường sẽ xếp ra cho tường xếp ra chụp tấm hình kỷ niệm <laughs> ấy cái người này lạ lắm nè không để cảm giác sao nắm tay là cảm giác sao là lạnh anh ơi <laughs> thấy được không được không quá được anh quá được à, mình cũng không ngờ là hai bạn lại quyết định là hẹn hò với nhau ha tại vì à, đối với ờ, mình thì cái đề cặp này cũng hơi lạ Hôm nay mình cũng không có dám nói gì nhiều Mình chỉ là đưa dắt, dắt, mối dẫn đường vậy thôi Còn quyết định là do hai bạn Hợp nhất là hai cái bục lùi bên này, cái bên này ờ. cái rồi <laughs> hy vọng là hai bạn ờ, sẽ ờ, hòa hợp với nhau ở một cái chặng đường dài và chúng ta sẽ ờ, đưa nhau cùng về quê nhau chơi miền tây xa xôi và miền trung xa xôi không có xa khi mà hai trái tim ta xích lại gần nhau thì chúng ta rất là gần nhau cảm ơn hai bạn rất là nhiều